À, xin chào cả nhà à, chúc cả nhà có một à, kỳ à, nghỉ lễ thật là nhiều à... thật là nhiều niềm vui thật là nhiều sức khỏe à, mình đang có mặt ở cuộc thi à, Hoa Lan được tổ chức à, ở thành phố Hồ Chí Minh đây là tác phẩm à, năm cánh trắng Phú Thọ quá trời đẹp hơn cả nhà rất là nhiều tác phẩm đẹp ạ đây đây là một trong những à, chậu tác phẩm à, dự thi cuộc thi ngày hôm nay chào anh chào em Tưng nha đây ạ à, tác phẩm Phú Thọ đây cũng là một tác phẩm Phú Thọ rất là đẹp cả nhà ơi à, cả nhà cho mình à, xin à, một à, nút chia sẻ nhé cả nhà cho mọi người cùng ngắm ngắm lên cùng mình ạ bên đây là bên là đây là có HTV đang là ghi hình cuộc thi Hoa Lan đây đây là năm cánh chắc HO ngắm hoa rất là rất là sướng luôn cả nhà ơi cả nhà yêu thương của mình ơi cho mình xin một nút chia sẻ nha cả nhà đây rất là nhiều tác phẩm đẹp quá trời HO đẹp đây là lúc mà các à, ban giám khảo à, đang là đi chấm thi đang là à, chấm những cái tác phẩm đẹp toàn là những bàn tay xuất sắc của những nghệ nhân những à, chậu à, phú thọ rất là đẹp luôn đây hôm nay có một à, chậu ngọc sơn cước nở rất là đẹp Không ơi, bây giờ kêu dạ. ra để này che đây có đi tới đi cây cây. Cả một rừng hoa. Thơm lắm cả nhà ơi. Đây là dòng năm cánh trắng chút xíu mình à, like thêm cho cả nhà. Có dendro, có chớp, có kiếm. Chào bạn Văn Hậu nha. Bạn đang ở đâu á? lên ngắm hoa bạn ơi đây đây những à, chậu hồng Wow Trời ơi nhìn cái cây nè Đây là một tác phẩm phẩm hồng nên mình chưa biết là hồng gì Wow Cái này cái gì vậy anh Tâm? Trời kia à, mời cả nhà cùng ngắm à, tác phẩm à, Hồng Yến Thụy đây ạ à. bao nhiêu mét anh bao nhiêu mét tâm bao nhiêu mét tâm dạ ý trời ơi em mua uh, chầu uh, ờ, hồng yến thụy nè khoảng tầm uh, ờ, 20 mét cả nhà ơi hồng yến thụy nhé mọi người đây là tác phẩm hồng yến thụy cực đẹp đây số 6 này bông này nhất đúng rồi đúng rồi bạn ơi phú thọ phú thọ ho lúc nào là cũng đỉnh thiệt hôm nay rất nhiều là nhiều hoa để mọi người à, tới tham dự cùng ngắm đây tác phẩm năm cánh trắng phú thọ nói chung là hoa hoa rất là đạt luôn chậu này cũng à, hứa hẹn đây là một trong những à, những chậu à, những chậu xuất sắc đây đây quá nhiều bông phát ô cả nhà ơi cả nhà ơi cho mình xin một nút chia sẻ nhé cả nhà để mọi người cùng à, có dịp à, được à, thưởng lãm những những tác phẩm tuyệt vời của những nghệ nhân với bàn tay đất khéo léo đây là những tác phẩm mà Denro à, nhưng mà anh phải có cây năm phần trăm chuẩn ông nội ơi ông phải mua nó nở bốn năm lần là cái mầm nó phải thành chớp chứ còn cây năm phần trăm mà nó mà cái mầm nó không chớp là là coi chừng

quá trời đẹp không biết là chậu nào sẽ là chậu được đoạt giải hôm nay đây như à, giải nhất hôm nay là một chiếc à, xe hai bánh SH giải nhì là một chiếc à, Vision sao đây quá trời đẹp luôn mọi người ơi giải khuyến khích giải khuyến khích rất nhiều loại lan à, đẹp và quý hiếm bên đây là kiếm nhiều các loại kiếm đây tác phẩm đây mình thấy là chậu kiếm này là đề dưới dải vàng này nè cả nhà quá trời đẹp không rồi bên trong đây là nhà là những à, ban giám khảo à, với lại à, các nghệ nhân còn bên ngoài là à, anh em đang là là cùng ngắm lan Là bên này kia kìa. Đâu rồi? đây là chắc đã chấm à, chấm xong rồi nên nên à, có bạn đây ạ à. dạy này dạy khuyến khích nè ho này dạy khuyến khích nè chậu HO này là được dạy gì đấy chậu Phú Thọ này được dạy gì đây thì mình coi coi ô oh, dạy bạc quá trời đẹp à đây là dạy vàng đấy mọi người ơi đây chắc là dạy nhất đây dạy này dạy nhì gọi là dạy bạc là dạy nhì nè đây tác phẩm dạy nhì còn đây là dạy vàng là tác phẩm dạy nhất quá xuất sắc hôm nay à, có rất nhiều loại các hoa lan rất là đẹp mà ngay cả bản thân mình cũng à, cũng mới gặp lần đầu đúng là một à, một cái cuộc thi rất là bổ ích luôn các bàn tay xuất sắc của các nghệ nhân cũng là làm được những chậu tác phẩm này mọi người coi quá trời đẹp luôn nè mọi người ơi lạc vô đây rồi là không không biết đường ra luôn ngoài những à, những à, bông à, tác phẩm năm cánh trắng ra thì còn rất là nhiều các loại lan khác có mặt tại đây đây ạ à. quá đẹp ơi là đẹp luôn dạ em xin cảm ơn 500 à, anh em đang xem à 500 anh em xin cho em xin một nút chia sẻ đây những loại lan rất là rất là đẹp rất là lạ rồi em à, xin à, cảm ơn à, cả nhà đã xem like và chia sẻ à, chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ em xin kết thúc like ở đây ạ